Có một câu hỏi kính bạch Thầy, con kể Thầy nghe câu chuyện của những ông bà thầy bói ở gần nhà con. Một ông thầy bói giải hạn năm 49 cho người, trong khi năm 49 tuổi thì con trai của ông ta vẫn lăn ra chết. Một ông thầy chuyên làm bùa chú, đeo một chiếc bùa to đùng đùng trên cổ, nhưng chính ông ta đi qua đường vẫn bị xe đâm vào. Rồi có người thì bị ung thư này nọ, gia đình vẫn lục đục bất hòa. Con nghĩ họ xem bói cúng giải hạn cho người, vậy tại sao lại không cúng cho họ và gia đình của họ luôn đi mà cuối cùng hạn vẫn đến với họ, có tránh được đâu? Thưa Thầy, có phải chăng đó là quả báo dành cho những người hành nghề mê tín, gieo rắc mê tín cho mọi người không ạ? À? Con xin Thầy giải thích cho con, con xin cảm ơn Thầy. Bạn này à, hỏi là có một số các vị thầy bói, à, thầy bùa, ở gần nhà bạn ấy làm bói, ờ, xem bói và làm bùa cho mọi người. Nhưng mà chính đến bản thân cái vị ấy cũng vẫn chịu nạn như thường và không giải được. Thì bạn ấy mới nghĩ là hay đây là quả báo của các vị này. Đó, thế thì bạn hỏi, bạn thắc mắc, thì kinh thưa đại chúng chỗ này thế nào? Như chúng ta vừa nãy đã nghe đó, chính kiến sinh ra phước báo chính tín sinh ra phước báo tà kiến, tà tín mất phước báo ai tuyên truyền gieo rắc mê tín tà tín tà kiến đều mất phước báu đấy là nhân và quả nha chúng ta đi nghe phật pháp học phật pháp chỉ sinh ra được cái chính kiến mình tin nhân quả mình đã có phước báo rồi tin chắc nhân quả tâm ta tốt ta làm việc tốt nghĩ đến lợi ích cho mình cho người trong hiện tại và trong cả tương lai thì cái đấy là phước báo phải phải tin chắc điều đó thưa đại chúng ờ, cái lưới mê tín nó bao phủ nhân loại chúng ta nhiều kiếp lắm rồi chúng ta bị bủa vây ở trong cái lưới này cái màn đêm mê tín này kinh khủng lắm chúng ta cái gì cũng sợ đi cũng phải xem ngày xem giờ à, cái gì cũng thế và sợ lắm à, tất cả mọi cái chúng ta đều mắc vào cái lưới mê tín rất nhiều vô cùng sợ hãi nhưng khi chúng ta học phật dần dần ấy, tránh kiến chúng ta mở ra ta thấy rõ những cái này không cần thiết phải không? Bốc mồ, bốc mả hôm trước Thầy nói đấy, cũng cứ phải bốc đêm, bốc hôm, rất khổ rét như mấy hôm rồi đi bốc mồ mả. Cực khổ, có người bốc mả xong về coi như cảm lạnh luôn, suýt chết luôn. Ừ, đó, chỉ vì mê tín thôi. Thầy đã giải cái chuyện này rồi, không phải do bốc mồ mả ban đêm mới là tốt, mà, mà vì các cụ xưa rất là tế nhị, muốn để những hình ảnh đẹp cho con cháu lâu dài về cha mẹ đã mất. Vì khi mà bốc mộ lên đấy, thấy cái bộ xương kinh khủng luôn là con cháu hết hồn luôn lần sau là ấn tượng về ông bà toàn là cái bộ xương ấy nó thấy nó không đẹp nữa nó kinh hãi thế là không tốt cho nên các cụ bảo bốc ban đêm để nhìn nó không thấy gì nhập nhòa thôi chứ thực ra là không phải là vấn đề linh thiêng gì chỗ này cả đó rồi xương cốt bây giờ cũng thế mồ má cũng thế chúng ta cũng bị chấp vào đấy toàn làm mê tín cả rất khổ chúng ta buông bỏ được những cái đấy chúng ta nhẹ rất nhiều cho nên ở đây thì Thầy nói là những ai hành nghề mê tín, tuyên truyền mê tín, gieo rắc mê tín, tà kiến cho mọi người đều bị quả báo xấu, đều bị quả báo ác là chắc chắn. Nhá. Cho nên cũng có nhiều người nói với Thầy, những người làm cái nghề Thầy bói, Thầy biết linh tinh đấy, phán sằng, phán cuội, á, ở đây Thầy không nói những cái Thầy tướng giỏi, ấy, nhá. Thực ra vì sao? Vì xem tướng nó cũng là một cái khoa học thôi, nhưng phải là người thật giỏi. Còn nhiều người bây giờ là bịp bợm, phán sằng phán cuội làm cho người ta hết hồn hết vía luôn mất ăn mất ngủ mất cả công việc luôn vào thì cái đó là không được dọa người ta để lấy tiền lấy của là không được những người này sẽ chịu quả báo rất là nặng chứ không phải không cho mới có câu là thầy bói xem số cho người mà còn số thầy thì để cho ruồi nó bầu nghe không? sao xem cho người được mà sao không xem cho mình được à, sao chẳng có ông thầy bói nào lên làm vua cả à, chẳng ông thầy bói lên làm quan to cả đúng không nếu xem được thì xem luôn cái số của mình đi Đó, làm sao sửa cái số của mình đấy đi sang tên ờ, gọi là gọi là đổi số cho mình đi để cho mình có cái số tốt để mà làm quan to để đỡ phải khổ làm thầy bói mà nhặt mấy đồng xu cắc làm gì cho khổ nghe không cái này là cái chuyện thật đấy cho nên ấy, chỉ có phật pháp của chúng ta dạy chúng ta biết nhân biết quả đấy cái nhân bố thí phật dạy gieo nhân bố thí được năm phước báo được sức khỏe, được thọ mạng, được nhan sắc, được an vui, được trí tuệ. Chưa thấy không? Được trường thọ. Cần gì phải đâu. Ta gieo nhân ấy, ta được cái phước ấy. Mà ta tu, ta chuyển được cái quả của ta. Bây giờ có đi xem bói, thầy bói phán cho mình, nhưng mà thầy bói cũng không dạy cho mình được tu thế nào để chuyển được cái nhân quả của mình. Nghe không? Mà mình chỉ có tu thì mới chuyển nhân quả được thôi. Đó. Cho nên chúng ta nhớ là nghiệp báo hay là phước báu của mình nó chi phối cuộc đời chúng ta và tất cả là do phước nghiệp chi phối cuộc đời chúng ta chứ không phải là do cái gì cho nên chúng ta chăm chỉ tu nhân tích đức và hành thiện chuyển hóa cuộc đời chúng ta và tâm tâm liềm niệm thực hành các thiện pháp tốt đẹp cuộc đời chúng ta sẽ chuyển hóa chứ nếu trời chỉ nhờ vào mấy ông thầy bói rất nguy hiểm nha cho nên ấy, bạn này bạn nói là đúng những ai làm nghề, hành nghề thầy bói mà gieo rắc mê tín cho mọi người, hù dọa mọi người thì đều chịu quả báo xấu. Ăn những đồng tiền đấy sau này mình trả nợ và đúng là con cháu mình cũng phải cộng nghiệp chung vào. Vì mình lấy cái đồng tiền ấy mua cơm, mua gạo, mua áo, mua quần cho vợ, cho con mặc thì áo, quần vợ con mặc dùng ấy đều bị quả báo, đều bị cộng nghiệp hết. Không phải chung nữa, không phải chuyện thường đâu thưa đại chúng. Nha. Đó, thế thì thưa đại chúng là cái này là cái chuyện rất thực tế và và thầy khuyến khích các Phật tử đã học Phật pháp không nên đi xem bói linh tinh. Chúng ta tin lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy để chúng ta được lợi ích thiết thực nhé. Rồi.